chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu là trận đấu giữa Chelsea và Arsenal rồi Và ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã full hai cái mã kèo mà mình uh, có gợi ý cho anh em Trận đấu giữa Manchester City cũng như Fulham cũng như trận đấu giữa AC Milan và Spezia Mình có cho anh em trận đấu giữa Manchester City đó là đi cái xỉu đúng không cũng như là trong uh, khi trận đấu bắt đầu thì mình có cho anh em đó là đi Fulham ham hiệp 1 cũng như là đi Fulham cả trận thì anh em chúng ta cũng đã full hai cái em kèo rồi của vốn ham cũng như là tiếp đó là nhồi tiếp cái xỉu 4 cũng như là xỉu 3.5 đấy ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã bích khá là nhiều rồi ngày hôm qua thì à, mình có nhồi cho anh em bốn trận đấu và bốn cái xỉu đúng không trận đấu giữa à, Vũ Đức Sadokmon mình cũng nhồi cho anh em xỉu 4 này lúc đấy là xỉu 4 sau đó là trận giữa Bayern Munich cũng là cái xỉu 7 đấy thì ờ, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em nhé ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng thực sự những mắc kèo cũng như là những cái xiên mà mình có lên cho anh em đấy mình có gợi ý cho anh em cũng như là đẩy cho anh em xuống nhóm để anh em chơi đó là cái kiểu mà chúng ta đi xiên mặc dù là ăn thấp thôi tuy nhiên thì chúng ta lại được chơi những cái mã kèo xiên nóng anh em khi trận đấu đang diễn ra thì anh em chúng ta cũng chơi xiên được chứ còn mà nếu anh em chúng ta đánh xiên mà đánh trước trận thì cũng khá là khó mặc dù tỷ lệ ăn rất cao đúng không thì anh em cũng hiểu mà tỷ lệ ăn cao cũng có nghĩa là cái việc là chúng ta dễ chơi đúng không đấy cho trang ờ, cho chúng ta À, ăn cao không có nghĩa là tỷ lệ chiến thắng của chúng ta cũng tương đương với lại những cái mã xiên mà anh em chúng ta đi trước trận còn bây giờ lại quay lại với vấn đề chính của chúng ta trận đấu mình sẽ làm cho anh em sẽ là trận đấu vào dạng sáng ngày mai một trận đấu cũng khá là hấp dẫn à, trước khi đến với trận đấu dạng sáng ngày mai thì chúng ta sẽ điểm qua một chút những hai cái trận đấu đáng chú ý của buổi tối ngày hôm nay đó là trận đấu vào lúc 7 giờ giữa Chelsea và Arsenal mình đã làm cho anh em rồi và trận đấu giữa Tottenham và Liverpool này đúng không? Và tiếp đó nữa là trận đấu ở cái giải Serie A. Trận đấu giữa Juventus và Inter Milan. Đấy, có một trận đấu ờ, giữa Roma và Lazio cũng khá là hấp dẫn để anh em chúng ta xem. À, đến với trận đấu giữa Juventus và Inter Milan đã hiện tại thì cái kèo đang là đồng banh anh em nhé. Kèo đang là đồng banh À, tuy nhiên thì cái vị thế của Inter Milan bây giờ thì đã hơn à, Juventus mình nghĩ là một bậc rồi. Juventus thì đã bị loại khỏi cái vòng loại à, cúp C1 mặc dù là cái bảng đó cũng không phải là một cái bảng đấu à, gọi là khó khăn quá mức so với Juventus đúng không? À, những năm vừa qua đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì trong năm nay thì thật sự là Juventus à, chỉ còn là cái bóng của chính mình thôi. Quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta Kèo là kèo đồng banh Và trên dưới cả trận đang là ở mức 2.25 Ờ, à, một mức kèo mình nghĩ rằng là xem nào Xem một chút đi Hiện tại thì Juventus đang gặp vấn đề rất nhiều Về mặt lực lượng Một loạt những cầu thủ đang bị chấn thương Đặc biệt đó là Paul Pogba Cũng như là những cầu thủ như là Chiesa, Di Maria Đấy, rất nhiều những cầu thủ Một loạt những cầu thủ luôn đây sẽ là một cái thiếu hụt lực lượng rất lớn uh, đối với Juventus còn về đối với Inter Milan thì sao Inter Milan thì uh, thực sự mà nói đầu mùa đến bây giờ uh, việc mà Lukaku quay trở lại từ Chelsea rồi sau đấy là về Inter Milan thì uh, cũng không đóng góp nhiều vì uh, khi mà từ Chelsea qua Inter Milan thì anh đã gặp chấn thương rồi cũng như là chưa thể thi đấu cũng như là đang không thể nào mà có 100% cái phong độ uh, cũng như là 100% thể lực để diễn ra. Tuy nhiên thì bộ đôi đó là Enrico cũng như là Lautaro Martinez cũng đã hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ của mình, đó là đưa Inter vào cái vòng 1/8 trong một cái bảng đấu tử thần có cả Bayern cũng như là Barcelona. Hiện tại thì vị trí của Inter đang xếp thứ 6 và Juventus xếp thứ 8 anh em. Uh, tranh lệch nhau chỉ có hai điểm thôi. Uh, xếp một chút về uh, hiệu số 12 vòng đấu Inter Milan ghi được 25 bàn để thủng lưới 17 bàn còn với Juventus thì họ đang giữ một cái phong độ về hàng thủ cũng khá là tốt anh em chỉ thủng lưới 7 bàn sau 12 vòng đấu cũng như là ghi được 18 bàn thôi đó tuy nhiên thì cái thứ hạng thì không được tốt và phong độ thì uh, chắc là mình đánh giá là ngang nhau trong năm trận đấu gần đây nhất thì Inter Milan họ có 4 chiến thắng và Juventus cũng vậy uh, mặc dù rằng là Inter Milan họ có 3 chiến thắng 4 chiến thắng liên tiếp anh em đang có chuỗi 4 trận thắng và Juventus thì đang có chuỗi 3. Xem một chút về 5 trận đấu gần đây nhất của Juventus. À, 5 trận đấu gần đây nhất của Juventus thì họ có trung bình hiệu suất là tổng tổng hiệu suất nhá, à, ra bàn của mỗi trận thôi, không phải là của Juventus ghi bàn đâu mà hiệu suất ra bàn của mỗi trận đấu mà Juventus góp mặt. Đó là à, 2 đến 3 bàn tính ra là 2.75 bàn đi còn về đối với Inter Milan Inter Milan thì uh, trung bình mỗi trận đấu họ trung bình đó là 3 bàn 3 bàn anh em nhé trung bình là 3 bàn vì vậy là mà mình nghĩ rằng với cái tài 2.25 này chúng anh anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái tài 2.25 được cũng như là hiện tại cái tài thẻ đang là 4.5 à, uh, một mức kèo tài thẻ mình nghĩ rằng là có tỷ lệ ăn khá là cao trong một trận đấu như thế này cả Juven cũng như là Inter Milan Tài góc khi bỏ qua đi chúng ta sẽ đến với cái kèo nót của mình đã Đây Inter anh em nhé Chúng ta mình sẽ đặt niềm tin vào Inter với phong độ đang rất tốt từ đồng banh đồng banh và đặc biệt rằng là với cái mã kèo đồng banh như thế này thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo châu Âu thì dễ dàng hơn và dễ hơn so với kèo châu Á anh em nhá Đấy, Inter Milan đồng banh cũng như là cái tài tài hiện tại đang là 225 đấy thôi sẽ nốt hai cái mã kèo này đã nhá hai cái mã kèo này đã còn uh, anh em nào mà muốn nhận được uh, những trận đấu khác cũng như là những cái mã kèo khác thì anh em có thể liên hệ với mình qua zalo cũng như telegram mình để ở dưới phần bình luận đấy nha còn bây giờ thì hẹn gặp anh em trong những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình